hello hello thì à, đang cường đang làm hột cho khách á thì hôm nay à, cũng nhận làm hột cho khách đang làm lỡ dở này thì à, sẵn làm cái bộ này không tan bộ cua anh em thì sẵn cũng làm mấy video nói cho anh em biết về cái bộ bộ cua bịp bộ cua bịp thì anh em biết rồi chơi mà mấy cái loại mà chiếc số mặt hay là mấy cái đồ mà mà mà, mà camera này kia thì nó đã quá thường rồi đúng không anh em tại vì nó có tan hôm nay cường đau họng thì cường nói uh, hơi nhỏ xíu nha <coughs> anh em thông cảm thì à, cường làm mấy cái bộ bộ cua này là gọi bộ bộ cua không tan và làm theo yêu cầu của khách nha anh em có nghĩa là khách này đặt cho cường cái bộ bầu cua đó là tôm cá gà đây có bộ gọi là tôm cá gà làm theo yêu cầu nha đây là bầu cua không tan bầu cua giấy bao xé hồn bao kiểm tra 500 nước bao kiểm tra 500 hay bất cứ gì bao xé luôn nha thì khách đặt cho cường làm cái bộ là cua cá gà thì uh, à, cua gà màu nhiễu nè quýnh cua gá gà nghĩa là khe là nhiều quýnh thẳng mặt là ít thì lắc 10 chén thì hết 9 chén ra cua gái gà rồi anh em nha đó thì làm tại sao mà làm được như vậy thì anh em liên hệ hai số một số điện thoại trên màn hình nha 0898 543 11 để được tư vấn và hỗ trợ cho anh em đó đây là bộ bộ cua không tan cua cá gà ở bên gà gà tôm cá bộ đây là bộ gà tôm cá nha anh em đó làm theo yêu cầu khách bên cơ sở mình nhận chuyên nhận tất cả các hộp bầu cua thì để không mất thời gian cho anh em thì mình sẽ test luôn cho anh em 10 chén đánh về tôm cá gà đó đây là bầu cua không tan nha tôm cá gà mới nhất 2021 bây giờ mình sẽ lắc cho anh em nha đây là tôm cá gà lắc bình thường miễn phí luôn đó như chén này anh em sẽ quýnh là cá gà hoặc là tôm gà đó tôm cá hoặc là quýnh thẳng mặt cá đó nói chung là anh em quýnh tôm cá gà thôi đó chứ cái tôm cá gà anh em đánh anh em thấy chưa tôm cá ăn đủ đó thấy không tôm cá gà mà anh em quýt được hai con rồi tôm cá rồi con gà nói không anh em tôm cá gà nha lắc bình thường lắc thoải mái nói chung là về nó về sẽ về tôm cá gà cho anh em đó anh em quýt như vậy thôi tôm cá tôm gà như mình ví dụ như tôm cá tôm gà hay là quýt thẳng con cá quýt thẳng con gà tùy anh em thôi đó nhưng mà cứ tôm cá gà thôi quýt thẳng con gà này anh em thấy không đó nó sẽ có nha anh em tôm cá gà đó anh em quýt vậy thôi bây giờ thẳng tôm hoặc mặt cá tùy anh em đó cứ quýnh tôm cá gà đó tùy anh em thôi nha tại vì khách này là nó sẽ có chặt một cây hai cây anh em nha chứ không phải lúc nào nó cũng ra chuẩn cho anh em đâu vì bộ khách đây là bộ khách tôm cá gà anh em cứ đánh tôm cá gà thôi đó có tôm này anh em thấy không tại vì khách đây đặt cho mình cái bộ này là tôm cá gà nha nó vẫn ra những mặt khác đây là anh em đặt để anh em đánh chứ không phải anh em đi săn tẻ người ta anh em hiểu không không nên săn tả người ta nha đây là bộ bộ cua để anh em đánh thôi đó một là anh em đánh cá hai đây đến gà ba đây đến tôm thôi không được sanh tải ngày khác nha đó như chén này là bỏ này thấy không nó sẽ cũng có sẽ có thua có thắng chứ không phải lúc nào nó ra cua ra tôm cá gà trên là chết luôn á anh hiểu không đó thấy không như cái này ăn đủ nè hai gà một tôm đó anh em đó anh em quýnh thẳng gà tôm là anh em ăn đủ rồi đó nha anh em nha đây là quýnh thôi nó ra là ra một cặp cặp trẻ anh em nha thấy không hai con gà một con con nai nha anh em nha đó tôm cá gà để cho em đánh thôi chứ không nên sang tải nha anh em nha đó tôm gà cá thiếu con cá thôi anh em nha đó tôm gà này thiếu con cá thôi ờ, lắc thoải mái lắc bình thường lắc mạnh cũng được nha anh em sẽ lắc mạnh cho anh em xem đó dở nè con cá này anh em thấy không đó nói chung là tôm cá gà chén nào sẽ có hết ba con nó nó sẽ có chén nào cũng có nha tôm cá gà anh em thấy chưa lắc thoải mái luôn đó lắc thoải mái luôn nó sẽ có gà anh em thấy không cứ tôm cá gà không có chén nào cũng phải ra được một trong ba con đó nha anh em nha nó ra một trong ba con đó thấy không ra đủ nè tôm tôm gà đó anh em xem video thấy hay thì nhớ để là một like một đăng ký kênh ủng hộ cho mình và mọi thắc mắc anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình nha 0898 54311 để được tư vấn bên mình nhận tất cả các loại hộp bầu cua tem mát đây nè anh em nè mẫu mã tem nào hột rất là đẹp anh em nha đây là hột 5 năm đối trường nha anh em nha hột chống thì thợ nha anh em đó anh em nhìn bộ hột là anh em biết là đẳng cấp bên mình làm như thế nào là anh em nha vuông góc từng cạnh luôn anh em nha đó thì à, anh em cứ lên thẳng cơ sở của mình cơ sở mình có ờ, một chi nhánh duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh đó mọi chi tiết thì anh em cứ liên hệ hoặc để xuống comment dưới mà tờ comment ở dưới cái video á đó. đó video mô tả à, của mình đó anh em vô cái phần dưới mô tả anh em xem và anh em có mọi thắc mắc thì anh em cứ bình luận trước để à, mình góp ý kiến cho mình để mình làm những cái video tốt nhất gửi cho anh em nha anh em rồi xin chúc anh em cái năm 2021 này thành công hơn xin chào anh em nha